you violate chat là gì? Vào chat. Vào chat đó. Để cho bọn nó nói. Mày nói rồi. Sao? Gì nhỉ? rửa thôi rửa không ấy rồi cũng thẳng lên chứ vài lẽ thẳng à cái gì nên bạc rồi cơ nên à? bạc gì mỗi mỗi mỗi mỗi cái này cực quá Get ready. Minions will be deployed in five seconds. nó chưa Shoot. Mấy con này Come all out of baby screams. Chưa thì go see? đánh kiểu gì vậy chết rồi hai con gặp gì rồi kia chết mày dạ không nó là của tao tao sợ mày à tao rồi sợ sợ sợ sợ I am sorry vâng tôi sợ sợ Rồi, con gì? Rồi, tao không nhá đá dậy đâu Thủ hiệu yếu yếu thế Hai mặt luôn Mọi người đã cố lên rồi Starts the day like a double kill. Anh được kill rồi. Nâng ca không biết gì và bắt bắn chết đi bắn qua Jimmy để tăng máu đợi đây nó thế từ à, này từ này ai ai dòng dòng chủ xuất hiện ba người lại con Jackie đây này ừ, đã đảo cái gì mà đảo đã đảo con gì con Jeffy á Jeffy Jeffy chứ nói chung là Jeffy đi đánh đường nổ hai con đâu anh còn đánh đường nổ hai con đâu giờ anh không đánh đường mở ra nha anh chạy đi có chi chưa hả đâu thế không mình cũng không một thực sĩ rồi. giờ bạn biết không thực sĩ á chiêu dòng của dân rưỡi chiêu rồi Shoot! Come out of baby screams. <laughs> Nothing starts today. Các bạn đi. Ôi, ừ, đừng, vỡ mẹ đi. Ô, rỡ sao mày vào đi? Bao giờ chịu vào một tí ti máu đội kia nhá. Một tí ti vào. Sao vào đi. Mày, sao vào đi. I don't know what people have against any section. Ally has been defeated. Bloodbath! gì? Tập hợp nghĩa gì ấy? Ô con gì? Ô hai con hai con lớn nhau đi. Ô máy nó từ Tough choice. Executed. It's all scout. Shoot! I'm all out of baby screams. 躺，规定躺一定当。好。Always continues. What Maganga Our high ground tower is being attacked. Us go. Double kill! Venom. toys. Acquiring charges today like a shot. 싫어. 우리가 싹 부어요? 이거 같은 거 절감한 people have against vivisection?